chạy một bờ quê trĩu nặng điều vì sang sông giang đình bên đó xưa bao cung bậc núi hồng mấy sông mãi bao yêu thương biển mặn sóng trăng